đi hón nè trời ơi cầu cầu trời khẩn phật ra, ra đau hoặc đau hoặc bỏng giùm tôi tôi chuyện phải gái <coughs> cầu trời khẩn phật ra đau hoặc ờ, bỏng giùm tôi tôi chuyện phai một cái thì tin server đã hiếm rồi mà chơi vô cái hón binh này tôi sợ quá sợ trần luôn anh em đau bỏng giùm tôi cái anh em thiệt luôn anh em đủ qua giờ ra mua viên thì tính mà thiệt anh em đủ khóc muốn khóc luôn mà không ai bán anh em muốn khóc luôn mà không ai bán luôn á rồi đầy đủ nguyên liệu nha anh em giờ hớn nè anh em ra dùm tôi cái nè anh em thiệt anh em luôn á đau đau bẩn luôn này nọ đi anh em tôi đổi phái luôn anh em à rồi thành công cứ thành công là được mà không biết cái gì nha anh em thành công nha mọi người thành công nha mọi người rồi khui khui khui đau giùm em gái đủ đau giùm em gái khui nè em khui khui khui ba ô bốn ô rồi bốn ô rồi bốn ô rồi một ô thôi một ô thôi một ô thôi đậu xanh chỉ thôi trong là má chết tiệt thôi chán thiệt em luôn rồi không binh lần thứ năm thứ sáu rồi nè chán thiệt sự luôn nè chán thiệt sự luôn nè chơi vậy nè em thôi chịu rồi đâu chịu chịu chịu chịu chịu hết đường rồi á nhưng thì tình đã tìm là khó mà khó gì mà cứ phi tiêu phi tiêu rồi à, phi đao rồi kết giờ là truy thao á đâu chịu chịu luôn nè ok tiếp tục hóng binh tiếp anh em một lần hóng binh là một k năm xu anh em đây phải mua ba nhân thì tên là một k ba đó một k ba một bộ một k ba này đâu rồi nó mốt ơi trời ơi nó mốt ơi cứu cứu anh dùm anh đội phái cái chết luôn anh em có có quả phóng đu tốt cá nhân đỡ là không cá nhân bên này hết hạn mình rồi cả đi không bên là tiếp tục nha anh em không biết hôm nay gì đây thiệt anh em thiệt đông đầu quá mọi người ơi cố gắng ra gì đó khải đôi phái các anh em ở ờ, sao anh ơi <laughs> thằng đau nó chịu luôn đậu sân không bên ơi anh tâm về nam độc đi anh ơi anh tâm về nam độc đây còn uh, bỏng bon cho một ạc xe bay cái ban kìa Rồi, Hồng mình tiếp tục nha anh em. Không biết được gì đây. Bây giờ là anh bắt bắt bắt đồ má bắt mình chưa ta. mấy này thông cả nhà đủ ngang mi nó lên máu xe, máu máu nhiều lắm, nên lên nó đủ tụt máu ghê lắm. Rồi. Gì vậy? Đổi tham sức thật đã. Đó, một lần hón là một anh em đó anh em, là 100k Việt đồng đó anh em. Ok. Đây, để lấy cái cái chì của anh em đây, đồ chán quá luôn. Dạ chị chịu rồi Chị chịu rồi Không binh vũ khí Ok chưa Rồi bó cho anh em xem thử cái gì nha Dạ đầu thiếu phúc viên Ai có phúc viên không bán anh đi em Lần này em anh không dám xin nữa bán đi Tài nó mất bán Em cho nè em cho nè Thôi thôi thôi ờ, Thiếu viên ờ, anh nè Ok ok Đủ, cho, cho, cho anh bình ờ, bình đại bình tiểu mua đủ em ơi Ok nè bình tiểu chứ đang không ai ăn à ra bàn làm gì đây, đây, đây, giờ đây. cứ lại để để em chia nè em chia nè anh em anh em chú ý ngày về bóc về mà vô về anh khải à, khải này phong ca này khải phong ca dạ, với lại vâng. ờ, anh anh anh anh nghĩa anh nghĩa về võ đăng à? ờ à, anh anh với lại ờ, anh, anh khải với lại phong ca về võ đăng rồi mà các ok đợi đi không binh anh em ơi anh không Bình thử tối nay ờ, anh anh tâm khả đi không binh anh em ơi đây đội phóng viên nha mọi người <coughs> trời ơi biết cái gì đây anh em ơi ra giùm tôi cái gì đó tôi đổi phái các anh em không binh nha anh em không binh nha mọi người không binh nè anh em ơi đó cái chơi của khải đầu từ từ uh, ờ, nỏ phi tiêu phi đao rồi mít rồi kích bây giờ lại chơi Thôi xong Má chán thiệt sự ừ. Má xịt Sao nữa lệ nè Chiều luôn Má bó tay Đúng rồi ra đao chém là khác nhất nè Con luôn đao chém sướng lắm <clears throat> Thôi Đi hón nha anh em Có người bán khỏe khỏe rồi khỏe rồi Hón anh em à Hón anh em à Đổi tam sắc thật Ra cái gì cho tôi tôi còn đi chừng phá tôi đánh rồi anh em Gì mà cứ chì thương xong đau rồi phi tiêu Đau quanh à, phi tiêu rồi à, các kiểu gì đâu không Hón binh chỉ có mình ở Tương Dương thôi Thanh Tùng Võ ơi Chỉ có ở Tương Dương thôi nè Rồi vô hóng nha mọi người Hóng binh vũ khí Ok Ai, anh em bói thử cái gì anh em ơi Thiệt anh em là lần này lần thứ 9 rồi mọi người Anh em xem thử à, anh em hello anh mặn mặn nha Lần này hóng binh tiếp tục anh em ơi Em hóng lần thứ 9 rồi Từ cây nỏ em muốn hóng về một cây vũ khí khác Đó là một cây bóng hoặc là cây ờ, đao gì đó để em chuyển cái băng bóng hoặc con lông đao mẹ nó ra phi tiêu phi đao rồi kích rồi chì rồi mít ba lần anh em lần này lần thứ 8 lần thứ 9 lần biết là gì đây trời ơi mất mớ tiền luôn em cái hôn binh này khá sợ quá sợ chừng luôn nè khui nha anh em khui trời ơi quay là tiêu thao á bó tay luôn đủ thịt bó tay luôn nè má lệch chiều luôn Thâu á, chịu luôn anh em, hết đường Thâu á, bó tay Đại từ Việt Nam anh đó à, Hón gì mà toàn xịt không, lấy luôn Chịu luôn anh em, thì nhiều khi rồi khắp tiếng máng luôn 10 <laughs> lần rồi <laughs> Anh Khải hồi xưa hón cái nọ không ra phi shop luôn chắc vậy Đúng rồi, hồi xưa hón ra phi shop luôn Nhanh Hón gì mà hón không ra phi shop luôn có ngứa ra <clears throat> rồi trường không bên đấy tiếp tục tam chiếc thạch này nữa không đủ nó tốn tốn chỗ này này tốn thì tinh tốn bạc cố luôn đó ok chưa rồi tiếp phóng tiếp <clears throat> Kiểu luôn đấy đấy chưa đủ ra đau đấy chưa nó phải vậy chứ đủ xanh đậu 11 lần của tôi anh em mày thì khóc luôn anh em mày Đấy, đi con lôn đó hả đội hàng đội phá chứ không một à anh luôn anh chơi xanh chính anh ghét anh chơi xanh chính ạc này hồi xưa anh 45 lần anh em thì vậy mới nói là cái cái viên hiền tinh của nó của bác Văn Đồ đó là nó sẽ ra mà. đó anh xui nè thấy chưa bây giờ về đau chữ ăn chữ đủ thì nhiều khi chữ luôn không chữ giảm dạ, gân vâng, cố kê khai đời phá nha nè chung là khăn hóa được đau cũng khá là mừng nè hôm nay vừa đốt đưa tốt kết thúc này nọ rồi đau rồi cũng thành công nữa ok tốn hơn chịu được cái đau <laughs> cũng được không sao nè ừ, chủ dân hón gì mà hón không lòi cơm rỉ hơn lòi cơm thôi mình cứ chơi mình trải nghiệm thôi mình làm content cho anh em xem vấn đề đâu rồi rồi phá cho anh em ok khải diệt con long đao đây mọi người ơi lâu lắm rồi mới quay lại phái con long đao của mình lộn lộn rồi đao hoặc đào pháp Bọn. kiếm pháp dùng được hay mắt ba kêu mà để bật tay bông à mắt ba kêu đeo <clears throat> sa mạc hai để bật tì với bông anh em là chùa đồ phái đồ sái nhàn giờ bữa anh linh dược nha <laughs> Cậu bồ Rồi xong sức đồ anh em Ở chưa Hồi chưa em khám em khám cái đây lưng à, phòng tổ vật lý Nào ok Buôn tiểu Buôn tiểu Được gì Lên 9 phần. Không ừ. bao nhiêu sâu Bao nhiêu viên Có bao nhiêu viên như tinh một à, hình lên hai tầm năm sáu mươi sau ok nữa bây giờ này em còn tổng cộng bao nhiêu miền tinh ô cùng phong sao liền thằng hai có lông đao đồng bằng thì tầm giá tám mươi tám mươi tám sáu mươi là ok thằng một Ê, dư đi à? à? Mua đâu, hiện tình bảy đâu ra Không, xài có bóng nó bị dính Má, hôm nay đi nhậu xài cháy sớm ta 8 dạ. Đó còn là gì Tính là từ hồi em chơi game đã thớt là khi nhậu Ờ Anh đi lúc cũng làm dừng mấy điểm tại mới skin trên chạy chạy cũng như vui nè 13 10 rồi 15 15 ờ, viên từ tây mang xét định quốc hợp lý không anh con lông đao mang xét định quốc cũng ngon em nếu mà có thì càng tốt tốt nhất là xét ăn ban đó ừ. tốt nhất vẫn là xét ăn ban chém trâu bò <clears throat> con đào máu hơi thấp ok ok bố trẻ ba hai kiện đang tròn 6k đi tâm thánh vẫn ờ, mãi mãi một niềm đam mê ép đồ à <laughs> có chứ dạ, anh phải ngủ những ờ, anh lên rồi ao anh còn ép ờ, full set cho con <clears throat> con khủng luôn nữa là đủ rồi tâm trọng năm gần chín ô thật thiếu điểm nhỉ mà mà em nói nha bữa sau uh, boss anh em để một ít vi tóc với đại lực dầu không được đi cắn nhiều cái ờ, đúng rồi đừng phải yến ra nữa anh tốt là cái bị lắc rồi